Xin chào tất cả các bạn ờ, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa zoom như thế này Đây là một uh, lọ hoa, bình hoa mình đã làm tầm uh, 11, 10 đến hơn 10 bông nhá Thì ở đây mình làm mình đã làm sẵn hoa màu trắng Mình thấy uh, cái hoa này uh, khá là dễ làm nó không mất nhiều công mà nguyên liệu thì cũng dễ tìm mà để uh, trưng bày thì nó nhìn nó rất uh, cảm giác rất là sang đây các bạn có thể uh, nhìn thấy trên màn hình nó hoa mình đã làm mình cắm bằng <clears throat> bằng bình thủy tinh ờ, cái lọ này thì ở các siêu thị hay các cửa hàng bán đồ thủy tinh rất là nhiều các bạn có thể tận dụng các lọ không dùng đến để cắm cũng được đây mình sẽ để cho các bạn nhìn gần bông hoa có hình dạng như thế này ờ, ở cái bình mẫu này thì mình chưa hướng dẫn cho các bạn ở ờ, bình mẫu này mình không làm lá còn lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ờ, cách làm lá hoa này nha thì bây giờ mình sẽ bắt đầu và làm nha hay nguyên liệu làm thì gồm một số nguyên liệu như vậy có giấy nhún <clears throat> màu xanh để mình làm lá giấy nhún màu trắng để mình làm hoa mình dùng giấy uh, vệ sinh để uh, uh, mình làm cái thân cây nó to và làm cái nhị hoa làm băng keo sáp kéo có keo sữa và kẽm cành và kẽm si các bạn mà có cái kẽm cành to thì ờ, không không cần phải dùng giấy vệ sinh để làm cái độn thân nhá còn bạn nào mà chưa không có cái kẽm cành to thì có thể dùng giấy vệ sinh để độn thêm kẽm si mình dùng để làm lá rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào làm nhá thì ờ, trước tiên thì mình sẽ làm phần ờ, nhị hoa trước mình sẽ cắt một cái mảnh giấy màu vàng nhỏ như thế này rồi các bạn là kéo giãn ra trước thì không quan trọng lắm đâu các bạn dùng cái kẽm xi kẽm cảnh này dùng giấy vệ sinh các bạn phết à, keo sữa vào phần đầu của cái ờ, giấy này rồi rồi các bạn cuộn giấy lại như thế này các bạn làm cái phần nhị nó rơi vào tầm khoảng một đốt bằng một bằng ngón ngón cái này, chiều dài của cái ngón cái này nhá tiếp đến dùng giấy màu vàng các bạn cũng phết keo vào đều như thế này dùng giấy màu vàng bọc kín cái phần giấy vệ sinh lúc nãy mình đã cuốn nhé Đó, à, như vậy là mình đã được cái phần nhị hoa như thế này tiếp đến thì mình sẽ làm phần cánh hoa mảnh giấy nhún 13 x 13 cm như thế này các bạn gập đôi lại và cắt tạo hình cánh hoa nhé tạo hình cái hoa như thế này rồi các bạn dùng cái ờ, kẽm này các bạn cứ uốn cong cho mình lát nữa thì mình ờ, chỉnh sau nhé mình sẽ dùng tay đây kéo giãn một chút rồi dùng keo sữa các bạn phết keo như thế này phần ở ờ, phần cánh hoa nha dán phần cánh lại như thế này rồi ờ, các bạn lại cho phần keo và phần cái phần khoảng trống cái lỗ hồng mà mình ờ, không dán lại ấy. các bạn vết keo vào đấy rồi đặt cái cái cành này này như thế này dùng tay dúm lại tiếp theo thì các bạn sẽ lại dùng giấy vệ sinh như thế này cũng gấp đôi lại các bạn cuộn quanh cái thân cây như thế này cuộn đều cho đến hết cái chiều dài của cái thân kẽm của cái à, kẽm cành này keo sáp để cuộn lại hoặc là các bạn có thể dùng cái ờ, giấy nhún màu xanh này để cuốn nhá mình lười nên là dùng băng keo sáp có sẵn luôn vậy là đã gần hoàn thiện xong cái bông hoa zoom này rồi thì bây giờ các bạn làm theo hướng dẫn như mình là các bạn cầm và kéo giãn cong về phía đằng sau nhá và phần đầu cánh hoa nó giống hoa thật hơn là đã hoàn thành xong cái phần ờ, bông hoa bây giờ thì mình sẽ làm lá cho nó nhé thì về phần lá thì các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 14 x 14 cm như thế này rồi các bạn cắt chéo mảnh giấy như này đường gân nó đi lên để tạo thành cái đường gân lá rồi các bạn cắt tạo hình cái lá hoa thôi bây giờ các bạn dùng ờ, keo sữa mỗi lần làm cái lá này là mình khó chịu vì mình dán nó cũng được đẹp à, các bạn à, dán à, lá ra như thế này cắt chỉnh cho nó đẹp sinh để cuốn lại nhưng mà à, phần giấy vệ sinh này nó sẽ có hai cái lớp thì các bạn chỉ lấy một lớp thôi nhá để vì tránh trường hợp cho nó nó dày quá ấy, thì nó không đẹp các bạn cũng gập đôi lại à, cái keo sữa rồi cuốn lại vậy là cũng xong cái lá thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái độ cong lá cho nó đẹp nhá các bạn đây đặt như thế này rồi kéo thì đã lại là lá nó kiểu kiểu như thế này mình làm là nó hơi bị xấu xấu đội hình Đấy, giống như cái lá mình đã làm sẵn rồi thì lá nó sẽ có hình dạng kiểu như thế này có thể làm thêm một cái bút hoa nhỏ như thế này cái này thì có thể ờ, cắt giấy dễ thôi cắt giấy một tờ giấy màu trắng tương tự rồi các bạn um, cuốn lại thôi thì à, các bạn bây giờ thì các bạn có thể cắm cái bông hoa này vào cùng với cái lọ hoa làm nhiều và cắm thành một lọ như thế này hoặc là các bạn có thể thế nào nhỉ có thể uh, cắm kiểu các bạn có thể buộc kiểu trang trí như thế này thực ra là mình không có lọ nên là mình uh, chỉ uh, hướng dẫn các bạn cách uh, bài bạn có thể cắm như thế này tầm khoảng hai bông hoặc là ba bông rồi các bạn uh, cắm vào một cái lọ kiểu kiểu bằng như thế này chẳng hạn thì các bạn cắm vào như thế này thì uh, để vào nhìn cũng khá là đẹp nhé thì uh, các bạn có thể đây là mình uh, làm đại loại như vậy thôi nha còn uh, cái sáng tạo là tùy các bạn khi mà cắm lên bình thì nó sẽ có cái hình dạng kiểu kiểu như thế này cũng rất là đẹp đúng không là bây giờ các bạn có thể cắm trực tiếp vào cái bình này bình hoa mà mình đã làm sẵn rồi mình ở trên thì các bạn làm thêm nhiều cái lá nữa để cắm vào cho nó đẹp hơn nhá đây thì mình làm hơi ít lá có hai cái thôi nhìn nó cũng không được đẹp lắm rồi điều chỉnh làm sao cho các à, vị trí của bông hoa cho nó đẹp một chút được là các bạn đã được một cái bình hoa như thế này thì à, phòng khách hoặc là trên à, bàn làm việc rộng bàn làm việc thì phải rộng một chút thì sẽ rất là đẹp nhá chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa đơn giản này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những ờ, clip lần sau nha